Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến vui vẻ nhận định thị trường tuần từ 20 đến 25 tháng 9 năm 2020 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết, tuần qua cậu vàng chúng ta tiếp tục là tuần đi ngang, đã 5 tuần liên tiếp. cậu vàng biến động quanh vùng là 19 3x 195x. Nói chung là biến động từ vùng 19 đến vùng 1970. À, giai đoạn này thì có thể nói là giai đoạn cậu vàng đang đi sideways nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy là biên độ sideways đang có xu hướng hẹp dần đấy tuần qua thực ra biên độ sideways của cậu vàng là chỉ có hơn 30 đô cậu vàng dùng thấp nhất tuần ở vùng giá 1934 lên cao nhất là 1973 nói chung là chưa được 40 đô có thể nói cái xu hướng sideways biên độ đang hẹp dần thì nó sẽ là một chỉ báo nhiều khả năng cái xu hướng biên độ mạnh và breakout khỏi vùng sideways sẽ xuất hiện sớm xuất hiện nếu không có gì thay đổi thì có thể là tuần tới sẽ xuất hiện tuần qua thì chúng ta cũng rất là thành công bởi vì cái vùng giá chúng ta canh bán là vùng giá 70 đấy trên dưới 70 đấy là một vùng bán thành công tuần qua hai lần giá đụng lên đến vùng 70 lần thứ nhất thì lên vùng 70 xong giá nhanh chóng lộn về vùng giá 50 sau đó giá quay lên trên vùng 70 một lần nữa và đi xuống rất sâu 1934 nói chung là tuần qua cái việc chúng ta canh bán quanh vùng 70 tiếp tục thành công cái vùng thứ hai chúng ta canh bán là dưới khi giá đóng cửa đêm ngày dưới 1925 thì giá không xuất hiện và đặc biệt là bán mạnh khi giá dưới 1009 thì không xuất hiện nhưng tuần tới thì hoàn toàn có khả năng có thể xuất hiện xét về thông tin cơ bản Tâm điểm tuần qua của chúng ta là cuộc họp FOMC thì trong cuộc họp này Fed không hề nêu ra bất cứ cái thông điệp gì mới vẫn là thông điệp sẽ tiếp tục duy trì uh, lãi suất thấp uh, trong điều kiện lạm phát trên dưới 2% và Fed chỉ thay đổi cái lập trường này nếu lạm phát có diễn biến bất ngờ tức là có thể là tăng cao đột biến Đó. còn lại thì tuần qua không có gì thay đổi chính sách tiền tệ không thay đổi Các chỉ số kinh tế thì tuần qua không nhiều chỉ báo kinh tế. Tuần tới, xét về thông tin cơ bản thì tuần tới sẽ cũng sẽ có thông tin rất là mạnh. Đó là cuộc điều trần của Fed, uh, Chủ tịch Fed uh, Powell. Thì chúng ta biết là Chủ tịch Fed uh, ngay ngày thứ hai thì vào lúc 9 giờ PM giờ Mỹ tức là 8 giờ tối của Việt Nam thì Chủ tịch Fed sẽ phát biểu. Đó. Vào ngày thứ ba thì vào lúc 9 giờ 30 tối giờ PM của Mỹ thì chủ tịch Fed à, sẽ à, điều trần trước hạ viện à, nội dung cuộc điều trần này là điều trần về cái cái cái cái đây đạo luật đạo luật hỗ trợ đạo luật care À, đạo luật Karen, đạo luật về hỗ trợ ờ, ờ, kinh tế ờ, do diễn biến của dịch Covid. Còn bạn nào mà muốn biết chi tiết đạo luật nào nào thì các bạn đánh cái đạo luật Karen này vào thì các bạn sẽ ra cái nội dung ti tiết của cái đạo luật này thôi. Vào ngày thứ tư thì Chủ tịch Fed tiếp tục điều trần trước Hạ viện nhưng đây là về nền kinh tế điều trần về nền kinh tế dưới sự ảnh hưởng của dịch Covid và vào ngày thứ năm thì Chủ tịch Fed điều trần trước Thượng viện. Đây cũng là điều trần về đạo luật Karen. Tiệu chung lại tâm điểm tuần sau chính là phát biểu của Chủ tịch Fed vào ngày thứ hai, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, ba ngày liên tiếp Chủ tịch Fed sẽ điều trần à, trước Hạ viện và Thượng viện. Có thể nói là những cái thông điệp Chủ tịch Fed, những cái dữ liệu công bố trước Thượng viện và Hạ viện có thể nó sẽ cho uh, à, giới đầu tư những cái tin tức nó cụ thể hơn chúng ta biết là khi mà các biên bản hoặc là các phát biểu thì thường có thể nói chung chung nhưng khi mà điều trần trước quốc hội và trả lời chất vấn của các ờ, nghị sĩ thì hoàn toàn Fed sẽ phải đưa ra những con số cụ thể để làm bằng chứng cho những cái quan điểm kinh tế cũng như cái sự hỗ trợ của mình và có thể nói là cái việc đạo luật hỗ trợ Covid thì đưa ra trước Tháp viện nhiều khả năng nó là ờ, tức là đánh giá về sự hỗ trợ của Fed và sự phục hồi của nền kinh tế. Đấy, tự chung lại là như vậy. Nói chung quan điểm cá nhân của tôi tuần sau thị trường sẽ biến động mạnh. Đó, rất có thể sẽ biến động mạnh và các bạn hết sức lưu ý. À, còn về tình hình dịch bệnh thì chúng ta biết rồi, có một điểm chúng ta lưu tâm thôi, tức là đã có hơn 30 triệu người nhiễm bệnh và gần một triệu người tử vong. Cái này chúng ta cũng không cần bàn nhiều chúng ta chỉ chú ý một chút đến con số là số người nhiễm bệnh à, mới nhé. Hiện nay thì mỗi ngày chúng ta có trên dưới 300.000 người nhiễm bệnh. Chúng ta nên nhớ nhé, hồi tháng 4 đỉnh cao của dịch bệnh thì số người nhiễm bệnh chỉ rơi vào đâu đó trăm bảy trăm tám thôi. Tức là con số nhiễm bệnh hiện nay là tăng gần gấp đôi. Nhưng tại sao con số nhiễm bệnh hiện nay tăng gần gấp đôi mà mọi người hoặc là thị trường không phản ứng về cái tình hình dịch bệnh? Thì chúng ta lưu ý một chút. Thứ nhất là hiện nay à, làn sóng nhiễm bệnh thì có thể gọi thể gọi là làn sóng covid thứ hai đang trở lại nó trở lại mạnh mẽ thể hiện bằng cách là số ca nhiễm bệnh đột biến nhưng số ca tử vong thì lại giảm đi chúng ta biết trước đó thì một ngày là 8 đến 10 nghìn ca tử vong hiện nay một ngày chỉ tầm 6 nghìn ca thứ hai là số ca nhiễm bệnh hiện nay giải đều ra rất nhiều nước trước kia tập trung vào Mỹ nên mọi người rất là quan tâm đấy một ngày Mỹ nhiễm bệnh 6 70 nghìn ca nhưng hiện nay một ngày Mỹ chỉ nhiễm bệnh tầm trên dưới 50.000 và số người chết của Mỹ trước kia thì một ngày là hơn 2.000 bây giờ chỉ đâu đó quanh 1.000 nên tâm điểm nó không tập trung vào Mỹ nữa nên dần dường như là mọi người hiện nay là ngó lơ cái dịch bệnh nhưng chúng ta lưu ý nhé dịch bệnh đang bùng phát bùng phát rất là mạnh bằng chứng là số ca nhiễm bệnh liên tục tăng lên và nó tăng lên gần gấp đôi so với thời kỳ tháng 4 đỉnh điểm của dịch bệnh nên dịch bệnh đang có dấu hiệu tiếp tục bùng nổ và sớm muộn thị trường sẽ phản ứng đối với cái tình hình xấu đi của dịch bệnh này Đấy, chúng ta hết sức lưu ý nha sớm muộn thị trường sẽ phản ứng do vậy chúng ta hết sức cẩn thận nha Đấy, chúng ta chỉ nhìn có mấy phút đã thay đổi từ 288.000 ca lên 295.000 ca nói chung việc một ngày mà 300.000 người và sớm muộn nó sẽ cán đích 400 500.000 người cứ nửa triệu người nhiễm bệnh một ngày thì Dịch bệnh này còn khủng khiếp nữa, chưa đơn giản đâu. Và thị trường tài chính hiện nay đang ngó lơ dịch bệnh nhưng sớm muộn nó sẽ trở về với hiện tại, trở về với thực tại thôi. Thị trường tài chính hiện nay đang phản ánh là rất là lạc quan về cái năm 2021 và 2022 nhưng thực tế thì đang bỏ qua cái cuộc sống hiện tại. Đấy, bỏ qua dịch bệnh ở thời điểm hiện tại, đây sẽ là một sai lầm. Nên chúng ta hết sức lưu ý và chúng ta nhớ nhé, thời điểm uh, tháng 3 khi dịch bệnh bùng nổ nhé, tất cả mọi thị trường tài chính đều lao dốc không riêng gì chứng khoán đâu từ vàng đến tất cả thị trường khác hàng hóa các kiểu nói chung là chúng ta hết sức cẩn thận thời điểm này bởi vì dấu hiệu dịch bệnh leo thang đã kéo dài 2 tuần nay rồi tức là số ca nhiễm bệnh tăng đột biến đã kéo dài 2 tuần nay rồi sớm muộn thị trường tài chính phải phản ứng đó là về dịch covid còn chúng ta thì chúng ta quan tâm đến phân tích kỹ thuật thôi đúng không nếu xét về phân tích kỹ thuật nhé đối với cậu vàng của chúng ta trên daily chúng ta không nhìn thấy tín hiệu gì cả nhưng nếu chúng ta tỉnh táo hơn một chút chúng ta nhìn trên khung thời gian nhỏ hơn chart H4 chúng ta thấy là toàn bộ quá trình đi lên đa phần đường giá luôn neo và có xu hướng là nằm trên MA200 mỗi khi mà tụt xuống đường giá sẽ nhanh chóng kéo lên rất là nhanh đó còn bây giờ thì đường giá đã đi xuống dưới MA200 một thời gian rất là dài rồi tính từ mùng 2 tháng 9 đến nay hoặc là hầu hết thời gian đường giá đều nằm dưới MA200 tức là đã kéo dài nửa tháng rồi điều này chứng tỏ cái áp lực xuống đã khá rõ và sớm muộn bên khi bên mua uh, yếu đi bên bán gia tăng lực bán thì giá sẽ lao dốc thôi do vậy xu hướng chung cá nhân tôi tôi vẫn thiên về quan điểm là cậu vàng sẽ đi xuống sẽ xuống mạnh trong thời gian tới sớm hay muộn thôi do vậy ưu tiên chung tôi cũng khuyến nghị mọi người quan điểm của tôi là ưu tiên bán do vậy tuần tới quan điểm tôi vẫn canh bán và mốc bán của chúng ta vẫn đâu đó quanh 1970 1968 1970 cộng trừ chúng ta bạn nào dừng lỗ ngắn thì cái đỉnh hôm trước đạo được là 74 bạn có thể dừng lỗ 76 còn nếu an toàn các bạn vẫn chọn dừng lỗ 1980 cho tôi sai số hoàn toàn có thể là 0,5% trừ thời điểm này giá biến động rất mạnh nên nếu chúng ta chọn sai số 23 đô thì e rằng có thể bị chết oan nếu cẩn thận bạn cứ chọn sai số 0,5% cho tôi tức là chúng ta bán quanh 70 thì dừng lỗ 1980 đấy còn chốt lời thì chúng ta vẫn hướng về tuần trước thôi tuần trước nó đã từng xuống đến 34 rồi 33 rồi chúng ta hoàn toàn chốt lời dưới 40 thậm chí xa hơn là chúng ta có thể nuôi luôn và chúng ta sẽ kích hoạt bán tiếp nếu giá đóng cửa dưới 1925 và quan điểm của tôi nếu giá đóng cửa dưới 1900 thì các bạn cứ mạnh tay mà bán thôi tức là tuần tới chúng ta vẫn thiên về hướng là bán hoàn toàn canh bán áp đảo chúng ta có 3 điểm để bán bán quanh 70 bán quanh 925 và bán dưới 1009 đó là ba điểm bán càng xuống chúng ta càng bán còn ngược lại nếu giá break out lên thì sao quan điểm của tôi nếu giá break out lên tôi sẽ đứng ngoài mặc dù nếu giá break out 1980 hoàn toàn có thể đo lên đáy đỉnh cũ 2050 2060 nhưng kể cả đo lên trên này thì nó vẫn là mô hình hai đỉnh sau vẫn đi xuống quan điểm của tôi thì xác suất lên không cao và tôi chỉ hướng đến là chỉ bán thôi tất nhiên là nếu mà bán ở phía dưới này các bạn đánh ngắn các bạn có thể là dừng lỗ qua 1980 rồi lại canh tạo mô hình hai đỉnh bán tiếp đấy và tiếp tục bán xuôi chiều trên đường xuống nhưng quan điểm tôi tôi không đánh giá cao cái kịch bản nó break out lên nếu break out lên các bạn lên hết sức lưu ý có thể break out giả nhé cẩn thận nói chung là cẩn tắc của anh này còn tôi thì thiên về hướng là xuống Đấy, xuống thì tôi sẽ ưu tiên bán xuống thôi và cá nhân tôi đánh giá là đợt này hoàn toàn có thể xuống test về ít nhất là M200 quanh nghìn bảy còn có thể đi xa hơn rất là nhiều chưa biết được có thể test trend Đó. nếu giá test trend này thì cũng là bình thường thôi không có gì bất ngờ cả 16 nghìn sáu cũng không các bạn cũng không nên quá bất ngờ đó là về cậu vàng thứ hai là về chỉ số chứng khoán Mỹ thì chúng ta có thể nhìn thấy là chỉ số chứng khoán Mỹ các chỉ báo kỹ thuật vẫn hoàn toàn cho chỉ báo giảm giá nhé chỉ báo giảm giá hiện nay tại sao nó chưa giảm mạnh đơn giản vì MACD của nó vẫn đang nằm trên không thế thôi một khi MACD mà cắt xuống dưới không thì chỉ số sẽ lao dốc rất mạnh nhưng chúng ta có thể nhìn thấy là động lượng đi lên thì nó không còn động lượng đi xuống đang có xu hướng ngày một tăng lên trên chỉ số chứng khoán Dow Jones nó chưa rõ ràng Đấy. Đấy. Điều kiện rõ ràng là cần khi giá đóng cửa dưới 2.700 à, 300 hiện nay giá vẫn đóng cửa 27.700 nếu giá đóng cửa daily dưới 27.300 thì nó sẽ bắt đầu vào chen xuống mạnh hiện nay chúng ta nếu theo đường trường phái đếm sóng ngắn thì chúng ta có thể nhìn thấy sóng 1 xong rồi sóng à, phục hồi 2 xong rồi giờ đang ở đầu sóng 3 trên chiều chứng khoán Nasdaq thì chúng ta có thể nhìn thấy cái xu hướng xuống nó rõ hơn thứ nhất là MACD hiện nay đã bắt đầu tiến xuống dưới không rồi nó thể hiện xu hướng xuống mạnh chỉ báo bán mạnh thứ hai là Nasdaq cũng đã đóng cửa dưới thấp nhất rồi đóng cửa dưới 11.000 đấy chúng ta có thể nhìn thấy là giá từ đỉnh cao về bên dưới hồi lên bên giữa và đang đi xuống thứ ba chúng ta nhìn thấy là mây mây đen cũng đã chuẩn bị xuất hiện Hiện nay à, hai cây cạnh mây pen B, pen A đã giao nhau. Chỉ cần một nến xuống nữa hoàn toàn kéo mây đen xuất hiện. Và thực tế giá sẽ giảm mạnh nhất khi nào nó vượt qua mây 10.300. Giá đóng cửa dưới 10.300 nó chính thức lao dốc mạnh. Cũng như Dow Jones điều kiện cần của nó là giá cần đóng cửa dưới 26.300. Lúc đó nó lao dốc mới mạnh. S&P 500 thì trung hòa hơn ở giữa so với Dow Jones và Nasdaq thôi tín hiệu giảm của nó bắt đầu chớm lên không tức là nó yếu hơn Dow Jones à, tín hiệu giảm thì mạnh hơn Dow Jones nhưng yếu hơn Nasdaq Đấy. tiêu chung lại cả ba chỉ số của Mỹ đều giảm thôi do vậy tuần qua chúng ta cũng rất thành công với chiến lược bán chứng khoán Mỹ đúng không ạ chúng ta bán Dow Jones ở vùng giá là hai quanh 282 dừng lỗ 285 thì thực tế giá lên đến 28 360 là quay đời và rất là chỉ tiếc là cái vùng chốt lời 1.000 điểm của chúng ta thì không đến vì giá chạy uh, so điểm bán chúng ta 800 giá thôi chưa chưa được 1.000 giá đó Nasdaq thì chúng ta cũng rất là thành công chúng ta bán quanh 21.500 giá lên đúng 11.500 uh, 50 thì quay đời Đấy, và chốt lời 500 giá của chúng ta rất là phù hợp giá đã xuống vượt 500 giá rất là nhiều xuống đến 700 giá cơ nói chung là tuần qua đối với chứng khoán Mỹ và đối với ờ, vàng chúng ta rất là thành công tuần tới chứng khoán Mỹ chúng ta chỉ canh hồi lên để bán thôi nha quan điểm của tôi về chứng khoán Mỹ chỉ có một chiều hồi lên là bán thôi còn các bạn bán tại đâu đây quan điểm tôi chúng ta bán xuôi chen thôi nếu trong tuần tới thì điểm chúng ta canh bán chứng khoán Mỹ nó sẽ là dưới 28.000 đó bạn cứ canh bán dưới 28.000 quanh 28.000 nếu giá hồi lên được với điều kiện nếu hồi lên được đó, điểm dừng lỗ của bạn thì bạn sẽ dừng lỗ là nếu cẩn thận an toàn thì bạn dừng lỗ trên cái đỉnh hôm trước 284 đấy nếu bạn nào chịu được còn bạn nào dừng lỗ ngắn thì ngắn nhất các bạn cũng phải dừng lỗ là 283 nhé Thưa chúng ta dừng lỗ 3 400 giá còn chốt lời thì cứ nghìn đến 1500 giá thôi đó chứng khoán Mỹ à, Dow Jones nếu Nasdaq chỉ số Nasdaq thì tuần sau chúng ta men theo chen này để chúng ta bán xuống thôi Đó. thì nếu men theo cái chen này thì chỉ số Nasdaq thì các bạn sẽ bán được đâu đó quanh 11.200 250 tức là 11.300 đổ về 200 đến 300 chúng ta dừng lỗ trên cái đỉnh hôm trước 11.550 nhé dừng 600 thì cũng tốt còn ngược lại chúng ta sẽ hướng đến nó xuống đấy nó xuống thì à, chúng ta chốt lời tầm 8 900 giá nhé đến 1.000 giá tức là chốt lời ngắn là cạnh dưới của mây 10.300 còn nếu bạn nào xa hẳn thì bạn đợi hẳn MA200 à, 9.500 à, thì chốt đối với SP500 thì chúng ta chỉ có một chiều canh bán thôi thì nói chung là chứng khoán Mỹ thì bây giờ nó rõ thuê xuống rồi chúng ta chỉ một chiều canh bán vấn đề là điểm bán của bạn có nó có hồi lên cho bạn bán hay không thì cái này chúng ta phải chờ đợi may mắn thôi đối với FP500 nếu các bạn bán thì các bạn cũng bán đâu đó quanh là 3370 3380 chúng ta dừng lỗ thì 3450 nhá Đó. dừng lỗ 70 giá chốt lời thì 2300 giá 300 giá 200 giá thôi chúng ta chốt lời về 3150 đó là chứng khoán Mỹ à, vàng và chứng khoán Mỹ chúng ta chỉ đều chỉ ưu tiên canh bán vấn đề bây giờ khó đang chỉ nằm ở má dầu thôi dầu thì với cái việc giá dầu hồi vượt 40 nó đang là một cái ẩn số khá bất ngờ à, do vậy quan điểm tôi thì giá dầu hiện tại chúng ta đứng ngoài quan sát đã nhé chưa nên làm gì cả ờ, xu hướng chung của giá dầu cá nhân tôi thì vẫn thiên về hướng xuống nhưng mà hiện nay chỉ báo ngắn hạn của nó thì nó chưa cho xu hướng xuống đó nên có lẽ các bạn chọn giải pháp đứng ngoài không phải là giải pháp tồi cái gì khó quá chúng ta để nhà cái đánh thôi đối với các chỉ số khác thì đối với EU tuần qua đi ngang căng đét chúng ta cũng rất khó đánh tuần tới quan điểm cá nhân tôi thì EU chúng ta có lẽ nên đứng ngoài thôi nó cũng nhiều tuần đi ngang mà tôi cũng không nhìn thấy xu hướng của EU chúng ta cần nó vận động rõ hơn thì mới có xu hướng đối với AU khả năng xu hướng cao là đi xuống nhưng chúng ta vẫn cần chờ đợi có lẽ AU thì chúng ta canh thôi canh nó đang đi ngang khá là chặt nhưng cá nhân tôi nhìn nhận thì xu hướng chung của nó đang là đi xuống do vậy chúng ta canh bán thôi Đấy. nếu mà điểm lý tưởng có lẽ chúng ta nên chờ daily của nó đóng cửa dưới 0.7250 chúng ta bán xuống theo là hợp lý nhất. Hiện nay giá đang là 0.7290. Các bạn nhớ là đóng cửa ngày nó khác với lại chọc dâu xuống nhá. Chúng ta chờ đóng cửa ngày xuống dưới mức này rồi chúng ta mới canh bán. Nó hồi lên chúng ta bán. Đối với Aji, Aji thì tuần qua là Uzi mạnh ờ, đồng yên mạnh lên, do vậy Aji nó xuống trước xuống trước AU rồi Aji chúng ta cũng chỉ canh bán thôi nhé các bạn hoàn toàn canh bán Aji nếu giá đo lại được vùng đỉnh thì là lý tưởng 76 không thì các bạn hoàn toàn đợi Aji khi vượt qua 75 năm chúng ta bán hiện nay giá đang 762 Aji có lẽ chúng ta nghỉ Uji chúng ta cũng nghỉ mặc dù tuần trước thì uh, đồng yên tăng rất mạnh nhưng mà chúng ta cũng thấy lực mua đẩy nó cũng khá là mạnh hiện nay Uzi thì nhiều khả năng đồng yên sẽ tăng giá được tiếp nó hoàn toàn trở lại đưa Uzi trở lại mốc 100 nhưng cá nhân tôi thì không muốn tham chiến Uzi thời điểm hiện tại đối với đồng bảng thì đồng bảng quá trình phục hồi là xong rồi chúng ta đã bán được đồng bảng rồi tuần qua thì chúng ta canh bán đồng bảng quanh 1.3 ờ, đến 1.3020 đấy thì tuần qua giá lên đến 1.3 rồi chúng ta khớp lệnh rồi chúng ta cứ ngồi chờ thôi nhé tuần tới thì nếu mà giá đồng bảng quay lại 1.3 các bạn cũng cứ bán thôi đồng bảng đến vùng 1.3 1.320 chúng ta cứ bán thôi chúng ta dừng lỗ 1.3 100 còn chốt lời thì cứ cho nó thệ thoải mái đi không phải nghĩ đồng bảng xu hướng xuống nó đang khá rõ nét ấy. điều chỉnh hồi xong rồi khả năng tuần sau tiếp tục lao dốc điều này chứng tỏ là USD sẽ phục hồi trong tuần sau GG GG thì không như Uzi tuần qua không phục hồi được chúng ta không khớp được lệnh tuần tới khả năng GZ tiếp tục xuống thôi GCHF thì chúng ta không nên giao dịch không rõ xu hướng GCD cũng vậy Đấy, tiêu chung lại tuần tới chúng ta sẽ ưu tiên tập trung vào cậu vàng chiều chứng khoán Mỹ đồng AU và đồng bảng thế thôi còn EU thì tuần sau chúng ta nên hạn chế vì nó chưa có xu hướng đó là nhận định ờ, của cá nhân quan điểm cá nhân tôi các bạn có thêm ờ, góc nhìn và thêm kênh tham khảo chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công